Trong tháng 12, chính phủ Trung Quốc nói rằng chỉ có 12 người chết, nhưng chỉ riêng nhà tang lễ Thượng Hải Long Hoa đã tiếp nhận hơn 500 thi thể mỗi ngày, gấp 5 lần so với bình thường. Lấy đâu ra nhiều người chết cùng lúc như vậy đây? Chưa kể dịch bệnh nghiêm trọng, số người chết tăng mạnh, lò hỏa táng không thể chịu nổi số lượng lớn xác chết, toàn bộ hệ thống tang lễ rơi vào tình trạng tê liệt một thành viên trong gia đình mất người thân cho hay bác sĩ đã đe dọa anh ta, nghiêm cấm gia đình anh không được tiết lộ nguyên nhân cái chết của người nhà là do Covid-19. Một số bác sĩ cũng tiết lộ khi được yêu cầu cấp giấy chứng tử, họ đã tránh đề cập đến việc bệnh nhân tử vong vì Covid-19 Dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến trầm trọng. Những nguồn tin từ cộng đồng mạng cho thấy cảnh hệ thống y tế và tang lễ cùng vỡ trận, tràn ngập người bệnh thở oxy bên lề đường. Đã đến lúc giấy không gói được lửa nữa rồi. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 12, có tin tức lan truyền trên Internet nghi ngờ từ chia sẻ của một nhân viên y tế của Bệnh viện Tân Hoa trực thuộc Viện Y khoa của Đại học Giao thông Thượng Hải, nội dung ghi rằng – Lúc này, trong bệnh viện nơi tôi làm việc, người chết chất thành đống trong sảnh cấp cứu. Họ nằm thành hàng nối nhau ở lối vào, nằm cạnh thang máy. Trong cảnh hỗn loạn này, nếu người bên cạnh không quan sát kỹ, có thể không biết người gần mình là người chờ chữa trị hay người đã qua đời. Người chết quá nhiều, bệnh viện muốn dùng cách trực tiếp nhất nói với tất cả những người bước vào sảnh cấp cứu, chúng tôi đã sụp đổ. Ngày 4 tháng 1, cộng đồng mạng Trung Quốc đã chia sẻ nhiều video cho thấy cảnh các bệnh viện ở Thượng Hải đã quá tải. Do bệnh viện không đủ giường nên rất nhiều bệnh nhân phải chờ bên vệ đường trong cảnh đang phải thở oxy. Trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Thượng Hải ngày 3 tháng 1, vì quá nhiều bệnh nhân COVID-19 nên nhiều bệnh nhân phải nằm thở oxy trên nền nhà. Một video khác ghi cảnh bệnh viện tại Thượng Hải cho thấy một người đàn ông ngã quỵ trong bệnh viện, mặt chuyển màu đen, không có bác sĩ hay y tá nào đến cấp cứu. Xếp hàng chờ lấy số để hỏa thiêu Ngày mùng 3 tháng 1, có cư dân mạng đã đăng một số video có nội dung. Ngày mùng 2, nhà tăng lễ ở Thượng Hải chứng kiến cảnh rất đông người. Người ta đến xếp hàng từ lúc nửa đêm. Chỉ một thành viên trong gia đình nhân thân người chết được vào địa điểm. Các thành viên khác bị xua đuổi ra. Trong video cho thấy có vẻ như nhân viên bảo vệ đang chặn người vào, rất đông người dân xếp hàng dài chờ đợi. Nội dung có Nick Xiao Xiao, người Thượng Hải đã đăng tải. Nhiều người không những sống không nổi mà chết không xong, ngay cả việc hỏa táng cũng phải xếp hàng chờ nhiều ngày. Người chết ở nhà tang lễ và bệnh viện nhiều đến nỗi không có chỗ đẻ. Nhiều người buộc phải đưa thi thể người thân về nhà. Trường hợp bệnh nặng gọi cấp cứu 120 phải chờ hơn 10 tiếng đồng hồ. Có video chia sẻ lên mạng vào ngày 4 tháng 1 cho biết, cảnh vào ngày 25 tháng 12 tại nhà tang lễ Bảo Hưng, Thượng Hải chật kín người. Nhiều người đã phải xếp hàng từ 4 giờ 30 sáng để lấy số. Một đoạn video khác thì ghi cảnh lại ngày 26 tháng 12 có nội dung Nhà tăng lễ Tây Bảo, Thượng Hải không cảnh lúc này thật bì thảm. Trong video cho thấy cảnh đông người đang xếp hàng dài chờ đợi, một người phụ nữ nói, hãy nhìn xem có bao nhiêu người, người chết bây giờ nhiều thật đáng sợ. Trong khi đó, nhà tăng lễ Thượng Hải Long Hoa tiếp nhận hơn 500 thi thể mỗi ngày, gấp 5 lần so với bình thường. Người dân Trung Quốc cay đắng phẫn nộ, chúng tôi không đủ tiền để chết. Những ngày qua, nhiều người ở Thượng Hải đã phải dậy từ sáng sớm đến để xếp hàng ở các nhà tang lễ, nhưng vẫn không đăng ký được lịch hỏa táng cho người thân. Họ chỉ đặt được lịch khi bỏ ra giá cao 30.000 tệ cho những kẻ đầu cơ. Chi phí cho các dịch vụ tang lễ trước đây chỉ khoảng vài nghìn nhân dân tệ, nhưng hiện tại giá cả đã lên tới vài chục lần. Có nhà hỏa táng đã yêu cầu chi phí 68.000 tệ, tức tương đương với 232 triệu đồng cho dịch vụ này. Theo chủ một cửa hàng quan tài lớn ở Bắc Kinh họ Liêu đã nói với đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng đồ tăng lễ ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Đường Sơn và những nơi khác đều đã hết hàng. Ban đầu, giá quan tài là 3.000 nhân dân tệ, rồi tăng đến 5.000 tệ. Hiện tại, giá quan tài đã tăng lên hơn 10.000 tệ. Còn người dân thì lại than thở rằng, tôi không đủ tiền để chết bây giờ. Theo các nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, trong số 30 loại biến thể phụ và chính của Omicron ở Thượng Hải, phát hiện BQ.1 và XBB chiếm hơn 1 phần 3, chiếm áp đảo nhất là nhánh XBB.1.5. Nghiên cứu mới nhất cho thấy nhánh virus XBB.1.5 có khả năng lây nhiễm bệnh Ông phó chủ nhiệm Wang Xinyu của khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán cho biết khả năng gây bệnh của XBB, BQ.1 BQ.1.1 tương tự như các chủng trước nhưng khả năng thoát miễn dịch gia tăng khiến dịch bệnh lây lan nhanh hơn trước. Biển người ở các nhà tang lễ ở Hàng Châu vào dịp năm mới. Vào ngày 30 tháng 12, một cư dân mạng ở Chiết Giang đã đăng lại thông tin được đăng tải bởi nickname Nhật báo của bác sĩ nha khoa Mimi trên Weibo có nội dung – Vốn cho rằng đợt dịch này người chết nhiều nhất là người già, nhưng không ngờ những thanh niên 20 tuổi, 30 tuổi được đưa ra khỏi nhà tang lễ hỏa táng cũng rất nhiều. Khi mẹ của người thân tôi qua đời, tôi đã đến nhà tang lễ và nhìn thấy hiện trạng, ảnh tang các thi thể đều rất non nớt, triệu chứng của virus corona nghiêm trọng hơn ở một số người trẻ tuổi. Cư dân mạng này cũng cho biết địa điểm là ở Hàng Châu. Dòng Weibo này hiện đã bị xóa trên nền tảng, chỉ còn lại ảnh chụp màn hình đăng tải từ lúc 17 giờ 25 phút từ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Vào ngày 29 tháng 12, một cư dân mạng đã đăng một đoạn video nói rằng nhà tăng lễ ở Hàng Châu đã bắt đầu xếp hàng từ đêm hôm trước và sẽ đợi đến ngày hôm sau. Trong video, rất nhiều người đang phải chờ đợi. Một người đàn ông đã nói rằng Tôi đã xếp hàng từ tối qua, hôm nay tôi đang đợi đến lượt để đưa thi thể vào hỏa táng, ở đây như một biển người. Một đoạn video được đăng tải trên Internet vào ngày mùng 2 tháng 1 thì cho thấy, vào ngày đầu tiên của năm mới, các nhà tang lễ ở Hàng Châu đã đồng nghịt người. Cư dân mạng đăng video cho biết, hàng ngàn năm nay, ngày Tết luôn là ngày lễ đón chào, chúc mừng năm mới. Từ lúc nào mà việc đón Tết lại trở thành tiễn biệt người thân, tưởng niệm về quá khứ? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã động đến phép tắc từ xưa chưa bao giờ thay đổi của vũ trụ. Một video khác vào ngày 2 tháng 1 cho thấy do các bệnh viện ở Hàng Châu quá đông bệnh nhân xếp hàng, một người đàn ông ở Hàng Châu không còn lựa chọn nào khác đành đến bệnh viện thú cưng để chụp x-quang. Chính quyền cấm người dân Trung Quốc viết trong chứng tử lý do chết vì Covid. Đã có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc gây áp lực lên các bác sĩ hoặc nhà tang lễ để cố gắng giảm số liệu về số ca nhiễm và các ca tử vong. Vương Quý Cường, Giám đốc khoa chuyển nhiễm Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cho biết vào ngày 20 tháng 12 rằng Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia đã phân loại rõ ràng chết vì COVID-19 phải là do bị viêm phổi hoặc suy hô hấp, còn nếu người bệnh chết sau khi có kết quả PCR dương tính nhưng mắc các bệnh nền khác như bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim thì không được tính là chết do COVID-19. Tờ New York Times đã đưa tin vào ngày 30 tháng 12 rằng các quan chức Trung Quốc đang gây áp lực cho các bác sĩ và nhà tang lễ nào mà không phân loại các ca tử vong. Bài báo chỉ ra, một bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh cho biết, ông và các đồng nghiệp của mình gần đây đã tìm thấy một mảnh giấy trên bàn bệnh viện yêu cầu họ cố gắng không viết suy hô hấp do COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong. Các bác sĩ không biết liệu mảnh giấy đó là của một bệnh viện hay là của một quan chức chính phủ. Một nhân viên của một nhà tang lễ lớn ở Thượng Hải thì nói với Epoch Times rằng COVID-19 không thể được ghi là nguyên nhân gây tử vong do chính phủ cấm. Cư dân mạng Weibo có tên Trèo non nước rồi lại về đã tiết lộ rằng đó là một vụ lừa đảo công khai và bạn đang bị buộc phải hợp tác với kẻ lừa đảo. Mẹ tôi đã chết vì COVID-19 tại một bệnh viện nào đó vào ngày 25 tháng 12. Khi tôi điền vào giấy chứng tử, tôi nói rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của mẹ tôi là do biến thể mới của COVID-19. Kết quả là hai bác sĩ ngay lập tức uy hiếp tôi, nói tôi đừng gây sự. Họ nói rằng tôi chỉ cần giấy chứng tử viết là chết do COVID-19 thì nó phải được bệnh viện xác nhận, sau đó phải báo cáo với Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia ở tỉnh. Họ đe dọa rằng, anh không muốn mẹ anh được hỏa táng sao? Họ nói rằng nguyên nhân cái chết không nên viết là do Covid-19. Điều vô lý này có lẽ đã trở thành một hoạt động nhất quán ở tất cả các bệnh viện trên cả nước. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột nới lỏng các biện pháp phòng chữa dịch bệnh, một làn sóng dịch bệnh mới đã bùng phát dữ dội trên khắp Trung Quốc, khiến người dân đổ xô đi khám bệnh, mua và tích trữ các loại thuốc hạ sốt, chống tiêu chảy. Khi vấn đề thuốc men vẫn chưa được giải quyết xong, trên Internet lại truyền tin về ca bệnh nhiễm biến thể XBB 1.5 đã xuất hiện ở Thượng Hải. Có người nói rằng sau khi nhiễm biến thể này sẽ gây ra đại tiện không tự chủ, vì vậy bỉm đã trở thành một mục tiêu mới để người dân đại lục đổ xô đi mua và tích trữ. Cụ thể, một đoạn ghi lại cuộc trò chuyện được lan truyền rộng rãi trong các nhóm WeChat và chức năng Moment của ứng dụng này. Một cư dân mạng đã nhắc nhở trong cuộc trò chuyện rằng Thượng Hải và Bắc Kinh đã xuất hiện biến thể XBB 1.5 và triệu chứng lớn nhất của chủng virus này là tiêu chảy. Sau nhiễm bệnh sẽ đại tiện không tự chủ. Cư dân mạng này còn cho rằng đây là điều mà đồng nghiệp vừa trải qua và nói rằng cách tốt nhất là mặc quần bỉm. Sau khi đoạn ghi lại cuộc trò chuyện nêu trên được lan truyền trên Internet, vào ngày 4 tháng 1, cổ phiếu bỉm tã thị trường loại A của Trung Quốc đã tăng mạnh. Hiện tại, ngoài tình trạng thiếu thuốc ra thì các ca bệnh nặng ở nhiều thành phố tăng mạnh, nhu cầu phẫu thuật tăng cao và nhiều thành phố đã bị rơi vào tình trạng thiếu máu. Kể từ tháng 12 năm 2022, do tình trạng thiếu máu tại các trung tâm tiếp máu, các tỉnh Sơn Đông, Cam Túc, Giang Tây của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ, có nghĩa là tổng lượng máu của các ngân hàng chỉ có thể duy trì ở mức thấp. Ở một số khu vực, nguồn cung cấp máu lâm sàng xuất hiện tình trạng thiếu hụt, gây nguy hiểm cho việc cấp cứu phụ nữ mang thai và bệnh nhân nguy kịch. Trung Quốc đã tuyên bố hơn 90% dân số của họ được tiêm vaccine nội địa. Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine Trung Quốc luôn là một dấu hỏi lớn, đặc biệt khi chính quyền, bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine cao gần nhất thế giới, vẫn duy trì chính sách kỳ lạ Zero Covid, phong tỏa khắc nghiệt trong 3 năm qua. Tại Trung Quốc, Pfizer Paxlovid, thuốc trị COVID-19 của Pfizer, bị độc quyền bởi các doanh nghiệp nhà nước và chức sắc, khối tư nhân gần như không thể mua được. Trung Quốc chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ thuốc Paxlovid dạng uống chống COVID-19 của Pfizer. Thuốc kháng virus này chỉ được dùng để phục vụ những người có quyền lực ở Trung Quốc. Các bệnh viện nhận được rất ít hạn ngạch nhập Paxlovid. Người dân bình thường không thể mua thuốc Paxlovid từ các kênh thông thường. Thay vào đó, họ đang cố gắng mua thuốc viên nén của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc vận chuyển cũng bị chặn do xung đột Trung Ấn đang ở mức cao. Tuyến đường Trung Quốc-Ấn Độ bị cấm vận ở mức độ cao. Kính thưa quý vị, ngay sau khi có thông tin Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố người dân được tự do đi lại toàn cầu từ ngày mùng 8 tháng 1, chỉ trong vài phút lượt tìm kiếm vé máy bay quốc tế và thị thực đi nước ngoài của các công ty du lịch trực tuyến ở Trung Quốc đã tăng lên nhiều lần, với các địa điểm đến phổ biến là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến bay ra nước ngoài chủ yếu là Bangkok, Tokyo, Seoul, Los Angeles và Singapore. Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trên toàn Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc vẫn ung dung và thản nhiên tuyên bố cho mở cửa xuất cảnh và du lịch. Công chúng Nhật Bản đã lên án cách làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô trách nhiệm và vô đạo đức. Về hành động này của chính phủ Trung Quốc, cư dân Tokyo Mitsubishi Hagashi nói với J Time vào ngày 31 tháng 12 rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại và không giới hạn các chuyến du lịch quốc tế là việc làm đáng sợ và vô đạo đức, Cách làm này cũng giống như khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình che đậy tình hình dịch bệnh mới ở Vũ Hán và để virus từ Vũ Hán lây lan sang các nước khác. Ông Amano Mitsuki, một giáo viên thư pháp tại tỉnh Saitama, Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản hãy đóng cửa biên giới để bảo vệ sự an toàn của công dân Nhật Bản và tránh những hậu quả không thể tưởng tượng có thể xảy ra. Ông Mitsuki nói với Japan Times vào hôm 31 tháng 12 rằng – Trung Quốc có một câu ngạn ngữ cổ rằng, điều mình không muốn thì đừng làm đối với người khác. Tại sao họ lại cố ý để một số lượng lớn người ra nước ngoài trong khi một đợt bùng phát lớn đang xảy ra ở trong nước? Ông còn nói thêm, những tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể tin cậy được. Trong một cuộc phỏng vấn với Report Time vào hôm 31 tháng 12, nhà bình luận chính trị Nhật Bản Miyashita Kiyokawa đã gọi thái độ của Bắc Kinh trong việc mở cửa trở lại là vô trách nhiệm. Bà Kiyokawa nói, Điều đáng sợ chủ yếu là việc người Trung Quốc đổ xô đi mua hàng hóa ở nước ngoài vì phần lớn sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm và thuốc men có chất lượng kém do quy định lỏng lẻo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Kiyokawa cho biết hầu hết mọi người đều không còn tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc do sự thiếu minh bạch của tổ chức này, đặc biệt là lúc ban đầu họ đã che giấu đợt bùng phát COVID đầu tiên ở Vũ Hán vào hồi cuối năm 2019. Nhật Bản là một trong những quốc gia sớm nhất trong việc thắt chặt kiểm soát biên giới đối với du khách đã đến Trung Quốc đại lục, trong khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế đi lại xuyên biên giới, mặc dù sự bùng phát của Covid đang lan rộng khắp nước này. Theo Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên hôm 27 tháng 12 rằng bắt đầu từ nửa đêm ngày 30 tháng 12, du khách đến từ Trung Quốc đại lục phải được cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID khi tới nơi. Ông Kishida cho biết những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải cách ly trong 7 ngày và 5 ngày đối với những người không có triệu chứng. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ hạn chế các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Trung Quốc.